để cùng tới nhà Simi với lại Sammy phong cận này Uầy, wow, hello Cam Cam dạo này ờ, sống sao rồi con? anh nhìn mặt con căng vậy không Con thích, con thích ba à, không để ba con thích gọi chú đúng không? Thích chú không? Con, ủa sao con, con thích chú không? Sao cái tướng đứng của con mà con cẳng mấy cái chân ra luôn vậy con? Là thế vậy? Thôi lên đây nè, ôi ôi con cào chú ơi, đi lên Vô phòng Simi đi, hôm nay chú hàng sinh nhật Simi Con thích chú mà sao con kỳ vậy? Con thích chú hả? À? không nghĩ là sao mình gọi là kiểu nhẹ nhàng với nó như vậy mà nó lại làm gì mình buồn quá thôi kệ đi dù sao mục đích của mình hôm nay chỉ là kiểu giống như là chúc mình sinh nhật sim thôi mà nên là <sighs> ủa giờ nãy con ngồi cửa vậy vô đi trời đang chơi mà. ôi ngồi chào sim nhá sim bất ngờ không hôm nay cài qua chơi sim nè này cây qua chơi xem này xem bất ngờ bất ngờ đúng không <laughs> ủa cây non ủa sao qua đây vậy ủa tôi nhớ ở sài gòn mà ủa qua đây làm gì vậy hay hôm qua định phá tôi nhỉ đúng không ừ?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 Ôi, ôi hello Sim nha Ôi ơi, ý rồi Ủa, đang làm gì vậy? Chơi Free Fire hả? Ờ, tôi đang chơi Free Fire nè, từ dưng đâu ra tôi ra đây vậy? Ôi, trùng hợp nha, chơi Free Fire đầu luôn nha Ôi, trời đất ơi Trời ơi Trời ơi, Kai qua đây chơi với Sim Mà Sim lại kiểu như phủ phàng với Kai vậy là làm sao Sim? À, trời Ai biết ơi. là ông qua đây ông làm, ông gọi ông phá nhà tôi thì sao? Phá cái gì mà phá, Sim kiểm tra nick Free Fire của Sim đi có gì mới không? Ủa, Ủa sao được cộng 10 kim cương từ khi nào vậy đó? Ở đâu ra 10 kim cương? 10k kim cương 10k kim cương Ủa? Ủa đâu ra vậy à? Ủa hồi nãy tôi đâu có thấy đâu Suy nghĩ 10k kim cương đó đâu ra Ủa ông tặng tôi hả? Tất nhiên à, rồi à, Biết rồi, tặng tay nha <laughs> tất nhiên là cay tặng cho sim 10 k kim cương rồi hôm nay là cay biết rồi là sinh nhật sim chợ hôm nay là ngày 4 à. tháng 3 sinh nhật sim đúng không cho nên là thật ra cay cũng biết tặng gì nên cay đã gọi là tặng 10 k kim cương cho sim đúng không để sim gọi là hết quay cái gì sim quay trời quá là đỉnh luôn rồi Trời đất dạ Ủa mà tôi biết quay gì đây trời 10k lần á 10k kim cương Sim hết quay cái gì thì quay Ủa để mắm bay quay video luôn hả Ừ Nói chưa tôi đang quay video mà Trời đất ơi Ok và nếu mà anh em yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và subscribe Và các bạn đừng quên làm cái chuông để có cập nhật những video mới nhất kênh của mình luôn nha Ây dồ mấy giờ mấy này ơi tôi vừa mới gọi là nạp 10k kim cương cho gọi là Simi rồi Và bây giờ á để xem coi là bây giờ trong gọi là vòng quay may mắn của chúng ta Trong gọi là lựa miễn phí của chúng ta có gì mới hay không nào bây giờ mình à, sẽ cùng coi bây giờ rồi vòng quay may mắn bây giờ vô vòng quay may mắn liền xin mời coi coi Ui, Wow, Ý rồi Kiểu quá ta, rồi Cam muốn chọn nào trước Ôi, skin mới này Vãi, cái cái skin này nhìn hơi bị giang hồ luôn các bạn ơi Ồ. Ôi, cái này nhìn giang hồ nha Cái này thì chúng ta cần gọi là ba cái à, đạo cụ nhân vật Và sau đó là cần bảy cái cục đá chế tác Đá wow. tác chế Trời ơi, ờ, sao mấy cái này nhìn nó men lì dữ hả, nó hợp với tôi Trời, Trời ơi, thiệt tình luôn cái này Mình cho các bạn coi nè các bạn ơi, cái này mình thấy hơi kỳ nha Cái này thì nó có lửa ở đây nè Còn anh em kéo xuống mấy cái này nó không có lửa dưới hết trơn á đó Bởi vậy ta nói tiền nào củi đó mà thiệt tình luôn Cái này cần có 5 cục đá tác chế thôi Cho nên là làm sao mà bằng cái này được Nhưng mà cái thấy có mấy cái skin bên đây nhìn cũng gọi là chết chơi người chơi phép để coi ờ, sự kiện nó còn gì coi à, Vòng quay thần khí nè Ê, cái cái cái cây ờ, famous này em bữa sim chưa quay nè Ồ, oh, ôi sao cái gì ngầu dữ vậy hả Trời ơi đây nhìn ạ Wow, màu xanh luôn Wow, màu của khách cái màu này nè đó. Màu xanh luôn đây? K98 Rồi ở đây là đế vương cổ đại Ờ à, thôi cái này mình quay chơi các bạn ơi Con này mình nói thiệt với bạn luôn tôi không ai chơi rồi Không ai chơi à, đâu Nhìn thiệt quá à Trời à. ơi à. Gì nhìn mà cậu nhìn như xác khỉ vậy em chắc cũng không phải trời đâu hôm à. bữa thì cai có quay trên sim cây gọi là m uh, à, mb oh. Ờ, gì cây cái này tên gì quên rồi mb 40 gì đó thì hôm à, bữa mình mới quay level một thôi thì à, sim có muốn gọi là quay lên level bốn năm gì không trời được luôn hả được chứ wow. trời nè còn từ từ coi coi nút à, kìa cái này mình nghe nói đây chính là một con bé mới mọi người ơi ui oh. đỉnh nha Wow. Ê, mình quay với con bé này đi, con bé này quay chắc chắn là chúng này nhưng mà bây giờ mình sẽ bỏ hai thứ giờ cai nghĩ là cai sẽ bỏ cái này bỏ hai cái này đi ha cái hai cái này cũng không quan trọng không bỏ hai cái này đi hai này cũng không quan trọng lắm bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay thử rồi, cho sim quay luôn ok bây giờ để coi nhân phẩm của mình có ok không nha mọi người này quay chắc chắn trúng rồi à, thôi thì cứ quay à, thì các bạn ơi chúng ta cứ quay thôi mọi người dốt Yeah, tiếp tục hơn nào Woo, let's go Đây Ủa sao bạn là trúng? Cây nói chắc chắn trúng, sim tin gai ôm nè Bảo quay lần trúng, tự quay lần trúng Ai nói sim quay lần trúng Rồi, ờ, rồi ok, tiếp tiếp tiếp thôi, tiếp thôi, tiếp thôi, có gì đâu <gasps> Ủa, ủa, này là con gì vậy? Ủa cái này là Ủa cái này là nhân nhận được vật phẩm hiếm à, không cái này cũng là vật phẩm hiếm Sim ơi cái này cũng là vật phẩm cái hiếm búa rồi Cái búa cái gì? Cái gì? Cái búa rồi. À từ, trước khi quay tôi là cái búa đã. Anh ừ. em đợi tôi xíu bà Simi thì bán sao anh em ơi cái sự kiện này của chúng ta chắc chắn là chúng rồi bà làm như là quay lần đầu với chúng nha à, nói chung là tôi phải có vật may mắn để dọa gai các bạn à tôi không thể mà gọi là chơi với con người lương thì lẹo lại được cái nói chắc chắn chúng mà ai à, um. wow, wow, wow. mình trúng rồi nè yeah. ôi nó phải như thế anh wow, em ơi Rồng rê kia bạn ơi này con bét nó lại là như thế này Ủa để coi dạ. con này có gì dòng cai quay thử quay thử Đâu coi. con bây giờ mình bấm vô gọi là chợ thủ nè các bạn ơi chợ thủ niêu nè Ủa đâu rồi Nó đâu rồi À trên này Đây rồi tên Ồ, nhân vật Tên, tên nhân, vật cho mình... đặt tên luôn Bây giờ mình sẽ đặt bé này tên là bé gì ta Từ từ bây giờ mình sẽ đặt Bé ờ, Bé, bé gì không, mình sẽ đặt tên gì ta tiếng Anh đi cho nó trust đi Bé mưa phát Mình sẽ đặt nó tên là Kairon Cái... Bởi vì mỗi lần mình dùng con này mình sẽ nhớ tới Kairon Sao làm sao đó các bạn ơi, ok, ờ, nói chung là của xem mình xem thích làm cái gì thì làm Đấy, wow, ờ, ui, wow. Ờ. nhìn con này bự vãi nồi các bạn ơi, nhìn con này bự phê đây các bạn Ôi, con này có biết là màu xanh được không ta? Trời à, tất nhiên là không mình xem mà mà con này phải cấp 6 là ui à, nâng cấp được không nâng cấp này bây giờ lên cái máy này level 2 rồi này đây level 3 này level 4 này ui tốn tiền phê ra nhưng mà em sao xin các bạn ơi xin mình thích là được à. Ui. Ui. level ờ. sáu rồi nó phải là ê nhưng mà cái này trùng hợp nha cái này cái không biết là nó có màu xanh luôn á à, không ngờ luôn á cái này cái này thật sự là mình cũng không biết là nó có màu xanh luôn các bạn ơi mình cũng không biết luôn các bạn wow bé nó phải là như thế cái này nhìn giống như là mấy cái con rồng trong cái phim băng à, á cái phim Đấy. gì mà bí kíp luyện rồng á anh em anh em nào mà có coi wow. phim đó anh em đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha Ủa cái gì mà lễ hội bóng nước từ từ cay vô thử mấy sự kiện này Cái gì mà sự kiện gì tùm lum á Sự kiện gì mà bikini gì, gì tùm lum Thôi thì bây giờ cay nghĩ như thế được rồi này Bây giờ tiếp tục vô vòng quay may mắn thì uh, có muốn gọi là quay uh, Có quay gọi là coi thế giới ngầm này không? Có muốn quay con nào không? Wow, nhìn con này cũng cá tính pha Cá thấy sao? Xin nhìn con này là nhìn nhớ tới ngay Siro luôn Hai bên, cái thấy không? Ờ Đó, Siro nữ, Siro nam Với tờ bịch nữ với tờ vật nam mà Ờ, nhưng mà mình buồn lắm các bạn ơi Tại vì đỏ. là cái con này không có màu đỏ Sự kiện này không có màu đỏ Nhưng mà thôi không sao nói chung là anh em nào mà anh em coi tôi lâu thì anh em sẽ thấy là tôi có quay được hồi xưa giờ có cái quay được một con à, ninja màu đỏ thôi mà mình sử dụng con đó lâu lắm rồi ấy. mình sử dụng như con nó hai tháng rồi vẫn chưa đổi nữa hồi trước là có cái con gọi là học viện chiến binh nhưng mà cái đợt đó mình không có quay kịp cho nên là tôi không có quay được thôi giờ à. sẽ biết có quay con nào thôi bây giờ là tôi gọi là thích cái con à, con nửa trắng nửa đen rồi đây nhìn nó ngầu à? ờ. ồ nhìn siro phải các bạn ơi rất là siro luôn à, cái con này của chúng ta thì cần gọi là hai cái miếng nhưng mà và năm à, năm cái à, cục à, đá tác chế nhưng bây giờ có strao bây giờ chúng ta hãy cùng nhau coi soi nào các bạn ơi let's go quay năm lượt luôn nè ra mình à, bình gôn ra coi nè oh, ờ, yeah yeah được một cục yeah yeah Ôi yeah. cục đấy nó khó vậy luôn á hả? Ừ cục đấy wow, cũng khó phết đấy đùa. Ơi đây rồi một cái rồi thêm một cái nữa thêm một cái nữa Hay à. wow qua là đỉnh luôn ui rồi đủ luôn ui được nha nhưng mà mình nhưng mà chúng ta vẫn còn thiếu hai cục đá tay cây thơm dữ vậy rồi nhân phẩm cay mà xem nhân phẩm cay xanh tay lắm tay cay phải thơm hơn mình nữa bạn ơi trời ơi nhân phẩm cay mà xem khiến tương cay là thế nào được ờ, ờ, không được ờ, thì thôi chưa cái gọi chắc chắn là được mà à, à không được à <gasps> đây hai cục luôn ủa sao tay cái thơm vậy này, trao đổi này ủa trao đổi này rồi ủa ủa đây là nhân vật hả à, đây là skin luôn Sim ạ à skin luôn wow. cái skin này của chúng ta là, là gối gáp đường phố điên <laughs> wow, wow. kinh à mà thật sự mình nhìn ra siro luôn các bạn ơi thật sự đấy. mình wow. hy vọng là ờ, nói chung là tôi hy vọng nha anh em tôi hy vọng là trong tương lai sẽ có skin nào đó gọi là nó mang cái hướng gọi là kiểu cute chút xíu để cho Simi sử dụng tại vì yeah. Ờ, nó thiệt với anh em luôn là mấy cái skin trong đây nó rất là ngầu nhưng mà ừ. bọn tôi vẫn gọi là mong chờ những cái skin gì đó nó cute hơn tí nghe mà nói chung là như thế à, sự kiện mới này qua thử chơi coi thôi nói chung là thật ra là sự kiện đó là bọn mình cũng định quay rồi nhưng mà cái sự kiện này thì kiểu uh, nói chung là Simi không có chơi cái con à, famous nhiều không có chơi à. cái cây súng nó à. nhiều nên là tôi nghĩ là quay nó hơi bị uổng chút xíu này mà Eskimo thở kìa Ủa, sao con này sexy dữ vậy ồ cái này phải quay à cái này tốn tiền nè ờ, à. tôi quay tôi cách vô quay thử thôi đâu cái này thôi. trời ơi sao sexy không bộ này dễ thương nhưng mà cái phần dưới nó sexy quá các bạn nó không hợp với mình ừ. ồ ừ. cái này hơi bị nói chung là hơi bị gọi là nhạy cảm đó anh em mà người ta nói là nhạy tôi cảm mà à nãy xem nói cay là cây mb 40 này xin à. muốn nâng cấp à ờ à. ủa có mb năm không mb năm à không mà bên năm thì lại không có cái ấy thôi mà bên giờ... năm à thế thì chúng ta lại mua mua quay súng thôi tôi là tôi rất thích bên năm anh em ạ à, nhưng mà giờ không có cái cây bên năm nó đẹp hết trơn á bên năm mà đâu để cái mà này cây cây cây cây bên năm bắc sinh này nè nhưng mà cây này màu vàng Ờ, không có màu xanh trời ơi khó quá yêu màu hồng ghét sự già dôi <laughs> Quay để tôi kiếm ở cái mb năm hình như cây mb năm một cây bởi vì là thương như các bạn lớp ở trong gọi là gì ta à, gì ta đấu tự chiến tôi cực kỳ thích mp5 mp5 đợt này không có súng nào khá rồi đang có hộp súng ờ. boxing rồi chắc là mình sẽ đợi đợt sau vậy à, xìm quá là chậm à, nhưng mà không sao mình rất là yêu thương cai vì cai đã lật cho mình con bé mơ siêu cute luôn trời ơi dập ba cái này dễ nhưng mà giờ sẽ muốn lên, nâng cấp level hai không à, được luôn ủa được luôn hả đây ủa chưa lên hả này đuôi rồi Wow. Ý rồi level 2 thật ra level 2 nhìn cũng không thấy như level 1 lắm các bạn ạ. Đây các bạn nhìn nè. À không, nó có cái hiệu ứng, nó có thêm được tí hiệu ứng. Nó có chấm rồi không? À, đấy. Nó, nó có được tí hiệu ứng mà. Mà trong gọi đấu tự chỉ có cây này không MB40. Có, có chứ, à, cây này à. cây này bây giờ cây này là team mình đang sử dụng hơi nhiều quá. Dịch nè hay là phong hay là ro đồ cây Không, vô cây vô tự chiến cây toàn sử dụng cây này không à. À, thế Cay level 3 siêu luôn này. Đấy, nó phải khác đấy level 3 thì nhìn nó khác tí rồi ôi, ôi level... nhưng mà bạn ơi nhưng mà level 7 tôi nghĩ là tốn tiền lắm ấy nhưng mà thôi level 7 nó bắn mạnh không ta mạnh chứ tất nhiên là mạnh nhá đây level 4 wow. nha level 4 Ôi, nha ý rồi muốn lên level 5 không hay là để dành tiền thôi để dành tiền thôi Uầy, thật ra là đối với mình thấy rồi cây uh, ờ, MB40 này lên level 4 là bắn nó cũng Ôi, khá là ngon rồi. đây ngon là cây AK uh, ờ, rồng xanh AK rồng xanh nhưng mà cái cây này không quay được nữa rồi Ồ, cây này, này Wow, các bạn nhìn cái sống của mình kìa quá Nó phải như thế Trời ơi, cay quay rồi à, Cay tay nhân phẩm mà xem rồi Sim biết hả? Không Vậy mà nãy cay vừa mới qua đây Sim À, xin lỗi xin lỗi trời ơi xin lỗi trời em thương người ta ngừng chết luôn vậy mà hồi nãy mình qua đây á bà chửi mình các bạn à thật là lương lẹo quá đi á à. các bạn nào mà thấy tôi chửi là không có nhau hồi nãy là các bạn tự tưởng thôi đó đúng là lương lẹo quá đi ok đó. bây giờ là còn bốn ngàn kim cô cho sim nè sim muốn làm gì không à, nói chung tôi để dành thôi để mốt gọi là có skin màu tôi sẽ xài tiếp à ok tôi được không Ok các em ơi thì nói chung là ngày hôm nay mình đã gọi là tặng cho Sim 10.000 kim cương để gọi là quay gọi là những cái dòng quay may mắn rồi Và hôm nay cũng là sinh nhật Simi ờ, Tôi không biết là ngày up video này lên là ngày mấy nhưng ngày hôm nay đó chính là ngày 4 tháng 3 là ngày sinh nhật của Simi Thì gọi là hôm nay là sinh nhật của Simi cho nên mình đã tặng cho Simi 10 cây kim cương và hy vọng là tuổi mới không Simi sẽ kiểu giống như là kiểu trưởng thành hơn nè Sau đó là sẽ bắn fifa hay hơn một chút xíu Nói chung là bán free fly nhanh à, hay hơn một chút xíu nha Để sau đó là kiểu như là còn à, sau này còn gánh hội chị em nữa các thứ á ừ. Cái sim làm sao mà sim gánh nổi cay được <laughs> Ok các bạn ơi và có lẽ là video của chúng ta sẽ phải kết thúc tại đây thôi Và nếu mà bạn nào yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và bật subscribe Và các bạn đừng quên like chuông để có thể cảm nhận những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo Bye